mưa nữa không biết có quay được hay không cũng đen ở chân giờ mình để mình kêu thằng em di heo nó làm cái cái cái láng trước đi đỡ có mưa mình để trong láng mình ăn cũng ngon ha rồi anh mình làm cái điều xong bây giờ vừa làm xong mình chờ vừa mua luôn với em giờ dạ, anh em mình sẽ tiến hành nướng thịt là nướng xong rồi thịt là hết mưa luôn rồi hết mưa luôn rồi đó trời nước quá trời luôn các bạn nước nó chảy còn heo nó đi nãy giờ nó đi ra ngoài wow trời quá heo rồi ngon quá các bạn ơi cơm nhà mày đời tao tự lo tao mà muốn chăng có liên quan thằng nào có mấy đứa chết cũng bởi nói tao là heo bắt giới thay đổi thấy thích cứ ăn là ăn thơm giòn lắm các bạn đời ta phải ăn phải tận hưởng mỗi ngon vật là cần chi phải kiêng để rồi thấy món ngon cũng phải nhìn thèm tụi bay không được ăn không được ngủ như là tao quá nước ớt quá không các nhìn nướng thịt nè bạn thấy không cắt hấp dẫn ngon quá các bạn ơi mời các bạn ăn nhé ngon các bạn ơi mà tới luôn mày chơi chơi chơi à sáng giờ sao không vô quay clip gặp uh, cả gì uh, giao thông của vậy giao thông không hả à. trời ơi khá ơn và mấy bạn hôm nay thánh mớm á thánh mớm đi vô đây quay clip với tụi mình mớm đi sao mà để giao thông nó bắt luôn giờ mới vô giờ tách 11 giờ chưa rồi hôm nay mình đi vô trễ thì vô không bắt mấy bạn không làm cả mình nha đi xa vô vô bóng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây quyến du ngây ngất đầu dịp tim mê sai cuốn lấy ăn mây theo cơn sóng xô dập dìu ngọt cao cho ta tan vô phút vậy miên man quên hết câu đừng về và ta khai lôi về <laughs> vì trong đôi môi anh mắt em trong đồng khe lên ngôi chầm đã mơ vô việc lấp khi <laughs> nhóc nhân vàng lại gió mát sức ta mời mệt hát bài gì anh em có qua đây ông ba cho tim kiểm soát chơi lùm lùm nó chơi chơi hãy trao cho anh hãy trao cho anh trao cho anh đấy á quyền quyền động đầy quýt là bóp mình bóp mình bao tay trai quýt là bóp mình bao và đây cấm quanh tâm xua và lắc đọt sơn tròn mà gà đồn tết sùm và gà đồn tết sùm mà túc trên à, mà vô diện lắm cái chốt nhân viên liền vô mét sức cái mưa mày thấy hồn lần hết trời hết người em em đã qua đợi cắt tiếng nói không nên lại ấm á cho tim mình sao chơi làm được đã chơi gì <laughs> hãy trao cho anh hãy trao cho anh